Với phương châm Tâm Lan mang sức khỏe đến mọi nhà, cho nên ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan luôn đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu với mong muốn mang đến quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, sạch nhất theo đúng phương châm sứ mệnh mà công ty đã đề ra. Qua thực tế gần 10 năm, thương hiệu Tâm Lan đã chứng minh được điều đó. Hiện nay thương hiệu trà Tâm Lan đã có trên 500 đại lý lớn nhỏ có mặt trên khắp 63 tỉnh thành trong toàn quốc và một số đại lý ở nước ngoài như Mỹ, Úc, Nhật, Pháp, Malaysia, Campuchia, Lào và Hàn Quốc được sự tín nhiệm đó, liên tiếp những năm qua, công ty Trà Tâm Lan không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, từ việc mở rộng dùng nguyên liệu sạch lên đến gần 100 hecta để trồng thảo dược theo quy trình gáp. Song song đó xây dựng trang trại nuôi trên 500 con bò lấy phân để nuôi trồng quế. Nguồn phân vi sinh lấy được từ các trại trồng quế sẽ đem bón cho các vườn cây thảo dược, tuyệt đối không sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học nào. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm đó, cuối năm 2015, Công ty nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan, vinh dự là công ty trà thảo dược đầu tiên ở Việt Nam được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cấp bằng chứng nhận có dược nguyên liệu sạch an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chưa dừng lại đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan còn mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, đầu tư dây chuyền máy móc theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để thực hành sản xuất tốt theo các tiêu chuẩn GMP. Bên cạnh đó còn thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ công nhân trong công ty nhằm nâng cao tay nghề đáp ứng với yêu cầu sản xuất hiện nay Nhờ sự đột phá về mọi mặt đó, mới đây công ty nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan đã được cấp chứng nhận ISO 22005 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Không chỉ dừng lại về sản xuất trà thảo dược, những năm gần đây thương hiệu Tâm Lan còn được hàng triệu lượt khách hàng gần xa biết đến qua 4 sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp do chính công ty nhập khẩu về từ Hàn Quốc. Đó là Tâm Lan heo bánh xanh Tam Pai Hồi, thường gọi là tinh dầu thông đỏ, Tâm Lan glucosamine gọi tắt là dương khớp, Tâm Lan Vita Collagen, Điều bất ngờ và thú vị nhất là sự kết hợp song song giữa những sản phẩm trên và trà thảo dược Tâm Lan sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, nhanh hơn cho người sử dụng. Điều này đã được minh chứng qua hàng ngàn trường hợp khách hàng từ Bắc vào Nam sau khi tin dùng các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Lan thoát khỏi bệnh tật đã chia sẻ trên các phương tiện truyền thông. Tôi um, bị chứng sinh bao tử này tôi nhờ trà Tâm Lan um, ờ, giờ không đỡ ung thư đại tràng mà tôi nhờ tôi uống cái dầu thông đỏ nè với cái dầu tâm lan trà tâm lan này được 4 tháng được được 4 năm nay người tôi rất là khỏe mạnh nhờ cái sản phẩm dầu thông đỏ và trà tâm lan này mà tôi đã ngăn ngừa được một cái khối u ở ngực ờ, u nang đục trứng nó dai giai đoạn là ung thư à, không có tiền xài chỉ nhờ trà tâm lan thông đỏ với trà tâm lan này mà uống tới bữa nay là vẫn mặt khỏe bình thường cách đây 6 năm là tôi đã bị khối u ác tính ở trong bao tử nhưng mà tôi chỉ dùng trà tâm lan và hôm nay tôi đã hết rồi tôi bị à, ung thư ca cổ tử cung à, tôi uống phong đỏ với trà tâm lan hôm nay là tôi hết nhiều rồi à, u nang bùng chấn với u gan giờ cái bệnh đó là đó tôi uống cái này không là tôi hết bệnh tôi đầu tiên bị bệnh u gan nhưng thuốc tây chữa hơi chậm mấy nhưng nhờ cái trà tâm lan và cái dầu tâm lan này tôi uống hơn một năm thì bữa nay tôi hầu hồi phục lại sức khỏe như cũ không còn cái bệnh u gan sự nỗ lực vươn lên đó thương hiệu Tâm Lan đã được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền được các ngành chức năng từ cấp cơ sở đến trung ương chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhiều năm liền Ngoài ra, công ty nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan còn được các bộ ngành và chính quyền từ trung ương đến địa phương trao tặng hàng chục bằng khen giấy khen và cúp các loại ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội của công ty. Đặc biệt năm 2015, bà Võ Thị Lấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan, vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng quân chương lao động hạng 3, là một trong 100 nữ doanh nhân được Chủ tịch nước tặng bông hồng vàng. Mới đây, nhà máy của công ty trà Tâm Lan được cấp bằng chứng nhận GMP về thương hành sản xuất tốt. Tất cả những ghi nhận trên đây là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tập thể ban giám đốc cùng toàn thể anh chị em công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan cố gắng ra sức thi đua lao động sản xuất, tiếp tục mang đến quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao theo đúng phương châm Tâm Lan mang sức khỏe đến mọi nhà.